đại từ chi tâm chân nhiều đạo gia bạc để đường có phải vậy chẳng đại đức na tiên đáp đúng vậy chỉ có tỳ khiêu cùng công chúa cùng làm lễ phát lộ mới hội đủ điều kiện chia rẽ tăng không phải ta mọi người chia rẽ tâm thì ác nghiệp tội bao sẽ như thế nào thưa đại đức đại

và đạt đa số ra cho đề bà đạt đa trong tương lai thì do đức thế tôn không phải là bậc toàn sang thứ hai nếu rằng nếu để bà đặt đã gian không đếm được và do đó được thiền báo thọ sanh làm người đã khó khăn huống hộ chứng quả phật kheo thập ông đánh đề bà đảng đã xưng mày xưng mặt rồi ông kêu lại dịu dàng đấm bóp xoa đầu cho ông xô đề bà đảng đã té sấp té ngựa rồi đến dỗ dành ấm bồng ra chiều từ ấy ông giết đề bà đảng đã chết rồi cho ta làm người mới ông để cho đế ba đạn đa thọ khổ chán chết. chưa bỏ có làm sao đọa địa ngục tha để cho nữa nên ngài tạo hoàn cảnh cho ông ta chỉ trả quả đau khổ chút ít vì quan là người tốt có lòng từ thì đức lớn hoặc quá nhỏ quả đường tăng trưởng ngay quá bị hủy hoại kẻ tội phạm kia theo lẽ vì chẳng đâu những do nghịch duyên có vì quán kia can thiệp đến quá chỗ bị nhẹ đi để bà đàn đa đa trọn vẹn thưa đại đức bọn ngoại đạo thật không còn kẻ hở nào để chúng thọ lý luận của chúng vào đây được nữa buổi luận tam giữa hai bậc chi giả hôm đó được kết thúc như vậy vua mi lan ta lòng tràn đầy hoan hỷ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 một vị A-la-hán trí tuệ vô song và đức vua Milan Đà, một vị vua có nhiều phúc báo, có kiến thức uyên thâm, đã giúp cho chúng con hiểu được rằng sự xuất hiện của Đức Thế Tôn trên thế gian này nhằm đem lại lợi ích an vui cho chư thiên và nhân loại với trí tuệ của một bậc toàn giác thấy suốt quá khứ hiện tại vị lai. Ngài biết rõ rằng Đề Bà Đạt Đa nếu sống đời tài gia thì ông ta sẽ tạo nhiều ác nghiệp và ác nghiệp ấy sẽ khiến Đề Bà Đạt Đa phải chịu nhiều thống khổ trong ba đường ác. Đức Thế Tôn như một người mẹ hiền vì yêu thương đứa con thơ dại của mình mà phải dùng đòn roi để răn dạy mong cho con mình chừa bỏ những thói hư tật xấu và trở thành người lành tốt. Cũng như vậy, với tâm đại bi, Đức Phật đã tạo duyên cho Đề Bà Đạt Đa được xuất gia trong tăng đoàn, được gieo duyên với chính Pháp, được phúc báu thanh tịnh hỗ trợ, cho nên ông chỉ bị trả quả báo ở địa ngục A Tỳ chừng một kiếp và tương lai sẽ đắc thành quả độc giác Phật. Qua đây, chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân và tán thán tâm đại bi của Đức Thế Tôn. Chúng con nguyện nương Đức trên Sư Phụ cùng Đại Tăng tinh tấn tu hành, làm tăng trưởng và lan tỏa tâm từ bi đến khắp muôn loài chúng sinh đều được an vui hạnh phúc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 Phật tử Vừa rồi là thời khóa tụng kinh ngày thứ nhất Trong chu kỳ tu tập 4 ngày Ngày thứ hai các Phật tử chúng ta sẽ nghe Pháp Và hai ngày còn lại các Phật tử sẽ thiên quán theo đề mục được à, đăng tải trên website Chúc quý Phật tử tinh tấn tu tập đem lại lợi ích cho mình và gia đình mình